ngày đôi ta biệt ly rồi buồn chia đôi đường đi lệ em tuôn ướt mi mơ rằng lối anh về trái đất như ngập quay sao mưa vẫn rơi vô tình mình cô đơn mình thôi quay bước thầm cầu mong anh được vui ở đây phương trời xa